chiều mưa buồn rơi để lòng đau khi tiễn một người nghiền ngào tôi nhìn theo những kỷ niệm đã quá xa xôi giờ còn đau niềm vui khi từ đây cách xa nhau rồi một người nơi phương trời để một người con ôm tiếc nuối giờ tìm đâu ngày xưa những buồn vui nay cũng xa rồi cuộc đời trôi về đâu để còn lại là giấc mơ thôi nghẹn ngào riêng mình tôi ôm niềm đau khóc thương cho người trở về nơi cát bụi bạn thân ơi không nói một lời đây đâu rồi hỡi người bạn thương mến ơi bao vui buồn chỉ còn lại tôi với tôi rồi mang đây ai sớm chia trong đời người xa đi xa mãi nơi phương trời giữa một chiều lá rơi thôi vĩnh biệt rồi bạn ơi nhìn vòng xe lặng quay tiếng người đi xa mãi cuộc đời mà lòng nghe nặng đau ước chỉ là một giấc mơ thôi thầm cầu kỷ niệm bản thân ơi xin nhớ xuống đâu rồi hỡi người bạn thương mến ơi bao vui buồn chỉ còn lại tôi với tôi rồi mai đây ai sớm chia trong đời người ra đi xa mãi nơi phương trời giữa một chiều lá rơi từ đây thôi vĩnh biệt rồi bạn